Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Đã quay trở lại với kênh soi cầu Minh Tú Thì hiện tại giờ đang buổi tối các bạn Ngày thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 Thì chúng ta đã có kết quả sổ số, số, số kiến thiết miền Bắc Thì đặc biệt là chúng ta ngày hôm nay là về 19 các bạn Là lẻ à lẻ à và là to, à, nhỏ to Thì hôm qua là 82 tổng không Thì là chẵn chẵn và là to nhỏ Hôm nay là lẻ lẻ à, cũng là tổng không các bạn nhé thì trước khi à, vào việc chính thì mình kiểm tra một chút về phần lô tô của ngày 15 tháng 5 năm 2019 một chút cho các bạn tham khảo về mặt lô tô hai nháy ngày hôm nay đó là 08 thì về hai nháy này các bạn này 33 về hai nháy này 55 về hai nháy này đầu 6 chúng ta hôm nay bị cơm hôm qua đầu 3 cơm thì hôm nay đầu 6 cơm mình xem hôm nay à, xem lô tô chắc cũng à, cũng như các bạn thôi rất là bực ở trên YouTube thì mình không nói còn ở trên à, Zalo nhóm thì hôm nay mình chốt cho các bạn cái dòng bạch kim của chúng ta 20 con thì nó lên 9 con tốt dòng bạch kim đầu ba các bạn ạ thì hôm nay đầu ba nó ra lại mưa luôn 6 con đầu ba thế mới vực và con 34 của chúng ta mình chốt cho các bạn bạch thủ 34 cầu rất là đẹp cầu rất là đẹp định chốt 51 cho các bạn độc thủ nhưng mà 51 của chúng ta nó lại lên tốt nên là mình đã bỏ con 51 này rất là tiếc chốt cho các bạn là bạch thủ là 34 thì đầu ba về rất nhiều 33 32 và 3 về hai nháy liền và 35 34 chúng ta thì không có rất là buồn trên à, Zalo nhóm mà chúng ta hôm nay không được ăn rồi 8302 096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết ngày bạn qua là cho vào nhóm tháng 5 năm 2019 tất nhiên và trong nhóm này các bạn số tất chi phí rồi chứ không phải là tất cả các bạn 8302 096 là ngày 15 tháng 5 năm 2019 bạch thủ là 51 và lót là 15 và song thủ là 52 năm 225 vào cái dàn đặc biệt ở à, cái chạm đặc biệt mình không nên dàn mình bắt chạm được các bạn chạm cứng là chạm 16 và lót là chạm 38 thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì là về là 19 mà các bạn thì chúng ta ăn được cái chạm đó là chạm cứng là chạm một các bạn nhé mình giúp cho các bạn ăn đặc biệt thì à, ăn được cái chạm cứng thôi còn lô 2552 song thủ lô của chúng ta hôm nay thì không có 3553 ra 51 ra 52 của chúng ta thì không có còn bạch thổ lô 51 lót 15 thì bạch thổ lô 51 của chúng ta thì đã có bạch thổ lô 51 vậy chúc mừng các bạn hôm nay trên YouTube thì mình giúp các bạn ăn được bạch thổ lô và chạm cứng là chạm 1 còn trên Zalo nhóm của chúng ta hôm nay thì đã không được ăn rất là tiếc L3 chúng ta ra rất nhiều thì thôi ngày mai mình cố gắng mình lấy lại ờ, trên Zalo nhóm cho tất cả các bạn còn đâu mình vào một chút số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo nhé ngày mai là ngày 16 tháng 5 năm 2019 các bạn thì bạch thủ lô của chúng ta cho ngày mai đó là con 88 các bạn nhé và lót đó là con 33 các bạn lót được không lót được tùy các bạn các bạn tham khảo một bạch thủ lô cũng được đó là 88 và xong thủ lô ngày mai nhé các bạn nhé đó là 34 và 43 không phải là hôm nay mình bắt cho các bạn ở trên YouTube không ở trên Zalo nhóm không được là không được 43 à 34 43 mình bắt lại cho các bạn ở trên YouTube đâu là vì là có cầu kèo hết các bạn nhé cầu kèo có hết thì mình mới bắt cho các bạn còn đặc biệt ngày hôm nay thì mình không lên cái chạm cứng cho các bạn vì sao vì hôm nào chạm thật đẹp thì nên còn đâu là dàn đặc biệt hôm nào mình bắt cho các bạn 10 số hay là 15 số cực kết thì mình bắt cho các bạn chúng ta vào trong uh, à, tuần suất xem một chút và cặp 88 này một chút các bạn nhé tuần suất cặp một chút này 343 các bạn nhé 343 của chúng ta nó bị vượt 245 246 xong thổ lô ngày mai nó chung là nếu mà ra thì cũng chỉ ra được một cặp thôi các bạn một số ở trong à, một cặp của chúng ta là 343 thì cũng chỉ ra được một nháy được các bạn còn 3388 xem nào 3388 chúng ta mình kết ngày mai là cầu rất đẹp đó là cầu bạch thụ con 88 này đây trùng báo với các bạn để các bạn có thể tham khảo còn đặc biệt thì mình không lên cho các bạn hôm qua của chúng ta là 1 2 3 4 dọc hàng này dọc giải 5 giải 6 và giải 7 đây chạm 05 thì chúng ta hôm nay lên tổng 05 các bạn nhé thì ngày mai dọc đây toàn 3 thì ngày mai ở chạm 380 đấy là mình theo suy tính của mình thôi còn tất cả chúng ta còn phải tính toán nếu đặc biệt thì chúng ta phải tính toán kỹ các bạn ạ. ví dụ đây các bạn nhìn thấy càng đó là con 8 từ ngày 12 tháng 5 năm 2019 con 8 này lên chạm 8 này con 3 này, lên chạm 8 này con 9 này lên chạm 9 này ngày mai con 8 chúng ta đây thì có lên chạm 8 hay không hay là ra tổng 8 nói chung cái này phải tính toán kỹ các bạn thì mình không dài dòng nữa các bạn nhé mình chốt số rồi đây đó là ngày 16 tháng 5 bạch thủ là 88 và lót 33 xong thủ lô là 343 thì ngày mai là ngày chúng ta vẫn làm việc thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày làm việc luôn an toàn trong công việc của từng người và các bạn xem kênh thì các bạn nếu hợp với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không tiếc gì like để ủng hộ kênh và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé